Ok, hello anh em <laughs> Rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today Phải nói là hôm nay cũng là một cái sự cố gắng của tôi khi mà tôi ra được clip cho ngày hôm nay Đấy, ờ, anh em xem cái clip ngày hôm qua Là anh em cũng biết là tôi đã chính thức rơi vào tầm ngắm của ngọa lồ Ngọa lồ đã chính thức follow tôi <laughs> Chính vì thế, bây giờ mà tôi on game ấy Thì là chắc chắn là ngọa lồ sẽ săn vào phục thù tôi ngay Má nó cày Bây giờ gặp lại chắc chắn là bị ăn chửi Đấy lại bé La Gặp bé La này không biết là Hello Bác Tuấn này Chắc là ừ, nói chuyện kiểu lịch sự này thì chắc là không vấn đề đâu nhỉ Thôi chào lại vậy <laughs> Nhưng mà cứ phải cảnh giác anh em ạ Cảnh giác bằng việc là chỉ vẫy chào thôi Từ từ đã Chưa biết, chưa biết nhá anh em nhá Chưa biết, chưa biết Cứ bình tĩnh Chả biết thế nào đâu Bây giờ nói thật với anh em tôi hơi bị cảnh giác <laughs> Cảnh giác lắm, cảnh giác lắm đấy nói về chuyện của của của cháu ngoại lù tôi cũng phải chọn cái giờ mà cháu nó đi học đấy để tôi còn yên ổn mà làm clip chứ còn cái tầm này cháu nó quấy lắm rồi đấy bây giờ là đòi phục thù được <laughs> đòi là phải phải phải phải phải có một trận nữa để rửa nhục chứng minh là cháu nó đánh hay <laughs> đéo cho <laughs> không có cái cơ hội đấy đâu cơ hội chỉ đến một lần không có lần thứ hai cứ bắt buộc phải phục thù à Phục thù quan trọng như thế à Phục thù quan trọng như thế sao Nhưng mà tôi nghĩ đối với ngoạn đồ Thì phục thù rất quan trọng <laughs> Quan trọng lắm Mang tính chất sống còn đấy Nó quan trọng nó cũng phải sánh với cả cái việc là tôi cảm ơn các anh em đăng ký hội viên trên kênh <laughs> Ngay bây giờ tại thời điểm này xin được cảm ơn anh em Trương Anh Tuấn Anh em Trương Hữu Lâm Và anh em Nguyễn Minh Trí rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để đăng ký ủng hộ tôi qua gói đăng ký hội viên ở trên Youtube. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, chúng ta có 3 Hunter đầu game, rất ổn. Trận này có tên Sulami, rất có thể nó sẽ là 9 Hunter. Trận hôm nay mà chơi tên Sulami chắc chắn là mắc binh. Nó hơn hẳn cái trận hôm qua là không có tên Sulami. Đấy, hai con khống chế mạnh nhất trong game. Và trong cái clip ngày hôm nay thì tôi vẫn tiếp tục là làm về cái meta nha anh em nhá Sẽ là những cái đội hình mạnh ở trong meta Đấy rồi Có bộ xét này Ui rồi ôi anh em nhìn này Chưa trong cái đội hình ra đầu game với cả cái truyền thuyết là chỉ muốn coi như là ghép đồ luôn, chốt đồ luôn Rồi Chốt luôn cho nó nhanh anh em ạ Đây bộ xét này Ây kìa Đừng bảo lại bị cái lỗi đấy nhá đây rồi, kiếm gãy. Tí nữa ghép hai tia. Lấy cái kiếm gãy trước tăng đam anh em ạ. Tôi không hiểu tại sao nhá mà cái cái phần mềm này này, à, cái cái cái Epic Game này này cứ chơi được một hai ngày nó bình thường rồi nó lại bị cái lỗi đấy anh em ạ. Cái cái lỗi mà cầm đồ xong rồi rất là khó kéo. Anh em thấy là cái video trước của tôi không bị nhá, xong video này lại bị rồi. Đấy, con game này cứ cứ chơi một hai game xong rồi lại bị chả hiểu vấn đề gì nó liên quan đến cái cái gì ấy. Chuột thì không phải rồi, chuột thì ngoài cái cái chơi ở Epic Game này ra thì những cái khác nó đều rất là ok. <clears throat> Còn đây là lỗi chỉ có khi mà tôi chơi bằng cái cái game Epic Game này này. Cái phần mềm này thì tôi mới bị thôi anh em ạ. Còn tôi chơi bằng ờ, tôi chơi game khác hoặc là tôi chơi tôi tôi làm những cái việc khác thì nó không bị. Không biết là anh em có bị cái lỗi này không nhỉ? anh em thử comment cho tôi nhá comment cho tôi xem là là là, là có bị cái lỗi hay không chứ còn hôm trước khi mà tôi bị cái lỗi này ở trong cái video clip mà tôi làm siêu đẻ ấy, là tôi có bị lỗi cái đấy và cũng có anh em là confirm ở phía dưới là cũng bị thì chắc là cái này là lỗi của của phần mềm rồi đấy của cái epic game hay là của của của cái trò này trò game này để để để, để tôi xem cho là nếu mà anh em comment thêm thì chắc là gửi một cái bức thư cho bên uh, nhà phát triển <clears throat> tôi là tôi có kết bạn với một đứa nó làm ở cái nó gọi là thị trường Việt Nam chăm sóc cái thị trường Việt Nam tôi có kết bạn với một đứa nó làm ở cái phòng chăm sóc khách hàng à, tôi chat trực tiếp với nó luôn tôi uh, có kết bạn cái đợt mà cái gì mà nó tài trợ cái giải gì cho tôi ấy đấy tôi nhớ là có một cái cái cái cái, cái giải gì nhỉ hình như là championship thì phải nó ờ, tài trợ cho anh em nhiều cái giải đấy không mà xem kênh của tôi xong rồi dự đoán ấy dự đoán nhà vô địch xong rồi được giải ấy đấy thì cái đợt đấy là tôi kết bạn với nó xong rồi chat với nhau đến bây giờ lâu lâu lại vào lại uh, gọi là nhận xét xem là game nó có cái gì cần phải thay đổi đấy anh em thấy không uy tín nhá <laughs> có một cái mà tôi tôi uh, có gọi là đề xuất với cả cái bọn này từ rất lâu rồi nhưng mà tôi mãi nó chả thấy cái thấy thấy đổi gì cả đấy là cái việc là mỗi lần mà chúng ta chúng ta vào một cái round mới là cái đấy cái bảng này nó hiện lên cái bảng uh, cái cái cái bảng mà kho tướng thì nó hiện lên anh em ạ thì cái này đối với tôi thì thực sự là nó nó nó nó bị hơi bị vướng vướng với tôi nó rất khó chịu thì tôi có đề xuất là Bây giờ ờ, thay vì cái việc là tự động bật lên sau mỗi round ấy thì chúng ta có thể có tùy chọn là một là có thể tự động như là cũ là chọn vào là nó sẽ tự động bật lên hai là chúng ta tắt cái cái cái cái cái đấy đi thì chúng ta sẽ không bị bật lên trong đầu mỗi round nữa ngày trước ấy là những cái phiên bản cũ là nó không bị bật lên như thế đâu từ cái mùa 4 trở đi thì phải thì nó có cái khả năng là tự bật lên ở đầu mỗi round chắc là ai đó ý kiến là vì là sợ bị sót cờ tôi nghĩ là như thế sợ là bị sót bài kiểu không mua được ấy thế là phải ý kiến là có cái uh, tự động để cho nó bật lên cho nó đỡ bị sót nhưng mà theo tôi nên có cho cái sự lựa chọn cho mỗi người ai thích như nào thì để cho người ta chọn chứ còn như thế thì nói chung là tôi không thích lắm ý kiến cá nhân của tôi rồi đây bit này chó đây thì đã có rồi nhưng mà chó biển thì chưa có <laughs> chó biển thì chưa có mới chỉ có ch ch chó đồng bằng thôi thực ra thì có hải ly uh, hay không thì cũng vẫn kẹp được bit. bởi vì chúng ta có con unicorn ở đây cho unicorn vào nhưng mà tính là 15% đam hay là trừ trừ giáp thì là ngon hơn anh em nhở trừ 4 giáp trừ 4 giáp là cũng kinh đấy chứ Nhưng mà con chó này nó là cái con mà nó gọi đệ ra anh em ạ Nên là nó thêm tăng cơ phía trên thì nó cũng khỏe hơn Chứ còn cho con rồng một tiền vào thì thực ra là con này nó yếu lắm Bài bắt đầu ra linh tinh rồi này Búa xét đầu game lợi thật anh em ạ Búa xét đam to nó giật phát là đã bắn sang ba con rồi Giật sang ba con mà 150 đam đầu game 150 đam đầu game là một cái gì đấy mà nó thật sự nó là vãi đái Nó lại còn là đam phép cơ chứ nó không phải là đam vật lý Tức là nó sẽ không bị trừ bởi giáp Đấy, đầu game thì không có thằng nào nó, nó kẹp Marine vào cả Chính vì thế là 150 có nghĩa nó là 150 luôn Chứ nó không bị giảm kháng phép Trừ những cái thằng mà nó tự nhiên nó lại dở hơi Nó lại ghép mấy cái đồ kháng, kháng phép vào Thì nó lại buồn cười Đầu game chắc chả thằng nào ghép cái đồ kháng phép đâu Chủ yếu ưu tiên đồ Blink đam uh, thôi Để có thể là để lấy lợi thế đầu game Mà có cái cái búa xét này lợi lắm Đầu game cực kỳ khỏe luôn Ây à, trận này có có có, có chơi uh, uh, cả cả cả cả 12 con cả. Chơi human đánh 12 con cả. Kinh nhỉ. À? Meta này đánh 12 con khó lắm Trừ 12 con phải xanh cơ Nói chung là bài phải tự ra Xem nào, còn gặp thằng nào nữa Chưa gặp thằng nào nào Round 11 sẽ gặp một cái thằng nào đấy Sống bu Bu chơi gì Đang eco anh em ạ Thôi không sợ Ok rồi, thế thì ngon lành luôn Rao sau không phải làm gì cả anh em ạ Giữ nguyên thôi Trừ khi thằng này nó có ý định là nó roll, nó xả tiền, nó cắt chuỗi ở tôi Đấy, nhưng mà đang chuỗi thua thì gì phải cắt nhỉ Đang chuỗi thua thì cứ chuỗi thua thôi, đang có chuỗi thôi mà Đúng không? Chứ nó lại sở hơi, nó lại đang chuỗi thua mà nó lại Rao sau nó lại roll để nó cắt chuỗi tôi <laughs> Trong khi nó chưa chưa chưa chắc là nó đã cắt được Thế thì nó buồn cười lắm Tất nhiên là cũng không ngoại trừ những cái khả năng nó như thế Nhưng mà chắc tôi nghĩ là nó rất thấp rồi Nó không cao đâu Đó. Chưa đủ 6 Hunter Ừ nhỉ? Vẫn thiếu một con Vẫn thiếu một con thế thôi Đủ 6 Hunter thì mới up cấp Còn không thôi Để 6 thôi Level 6 thôi Thế được rồi 6 Hunter thì up cấp thì nó mới gia tăng được sức mạnh Cái bộ này lên nhiều Nhưng à, chuyện này tôi nghĩ tôi tôi, tôi tôi không chơi Hunter đâu. Hôm qua chơi Hunter rồi, hôm nay không chơi Hunter nữa. Hôm nay chơi khác đi anh em nhá. Miễn nào sao mà đưa cho anh em được cái đội hình mạnh là được, ở trong beta là được. Một cái đội hình mạnh là được. Còn Hunter thì thực ra anh em cũng biết rồi mà Anh em xem tôi chơi hôm qua anh em cũng biết Và anh em vào trong game anh em chơi thử anh em cũng biết là nó mạnh như thế nào Đấy Mạnh lắm anh em ạ Hunter bây giờ nó lên uh, ờ, 9 Hunter nó dễ không mà nó 20 21 rồi ra được 9 Hunter thì lúc đấy là chùm rồi. Cái cái cái tầm đấy là mạnh nhất rồi. Đấy, giữa game mà ra 9 Hunter. Đấy rồi. Có hai này. Chúng ta dồn đồ cho thỏ. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Chưa đủ 6 Hunter nên là cái đội hình này nó vẫn nó vẫn chưa ổn đâu anh em nhá. Mới mới chỉ gọi là 5 Hunter mà kẹp đỏ kẹp bít vào Thế nên tôi sẽ roll một cái Đấy <laughs> Ôi rồi ôi Tôi roll một cái nó ra luôn Đấy mà quả đấy mà không ra thì tôi cũng roll thêm mấy cái nữa đấy Nhưng mà nó ra anh em ạ Tôi là tôi định là roll luôn để form được 6 Hunter ở giai đoạn này Sẽ đánh chuỗi thắng luôn Anh em nhá đấy, Quả trí mạng không? Trí mạng đấy Quả quyết định roll trí mạng Up cấp roll xả tiền mà Tôi bài này quen quá rồi anh em Đúng không? Anh em quen quá. Ơi đừng bảo thua nhá. <laughs> đừng bảo thua nhá, đừng bảo thua nhá. Ui mẹ ơi. Ui, ui, ui không. Không có chuyện nó cứ lặp đi lặp lại như thế đâu anh em. Đấy nhưng mà cái bài này nó quen lắm, quen lắm. Anh em quá quen rồi còn gì nữa. Đấy là cứ đến cái giai đoạn là tôi sẽ làm một quả Tôi up cấp tôi xả hết tiền của tôi đi luôn Up cấp xả tiền form bài Xong form được bài cái thì y như rằng là đau sau mất chuỗi <laughs> nhưng mà nó không có xuất hiện ở trong cái ngày hôm nay anh em ạ rất là đáng tiếc cho anh em <laughs> vì anh em không thể chứng kiến được cái cảnh đấy nữa rồi tôi lấy làm tiếc <laughs> anh em quả đấy là anh em thích lắm đấy anh em thích xem những cái quả như thế lắm nhưng mà không như anh em nha hôm nay không có đâu anh em ạ hôm nay thì đấy anh em thấy không rất là coi như là là là ngon nghẻ tình cảm nhẹ nhàng lên 7 Đấy, 6 Hunter kẹp với hai bit khỏe rồi. Nhẹ nhàng thế thôi, nhẹ nhàng nữa Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Hình như cái trận trước là chính cái con gấu đá này nó cắt chuỗi của tôi thì phải. Nhưng mà trận này thì không. Rất tiếc là làm anh em thất vọng. <laughs> ôi ôi, ra con gấu này. Được. Con gấu bây giờ tỉ lắm nhá. Con gấu uh, gấu gấu bốn tiền này mà một sao thôi là đã khỏe lắm rồi. Quả bắp hơi bị căng càng đét đẹp đến từ vị trí của nhà phát hành đéo đâu lại ra thêm hai skill luôn bây giờ cái bọn bit này là là là có tới ờ, hai con là có hai skill đấy cái con um, con con gấu này là một này thứ hai là con con unicorn con unicorn thì hồi máu với cả giảm tốc đánh còn con này thì cũng hồi máu với cả gọi gấu đấy mà gọi gấu bây giờ nó lại không cần phải 100 mana nó vào phát nó gọi luôn đấy kinh không vừa vào phát gọi ra triệu hồi ra một con tướng <clears throat> con gấu gấu con ấy không khác gì một con tướng luôn mà máu nhiều chứ con này nó tăng hơi kinh luôn vào phát là là gọi ra gấu con là hai nghìn máu rồi có thêm một con hai nghìn máu rồi đứng đằng trên Đấy, hunter về sưởi bắn cẳng súng hai sao ngon quá nhở yeah. Dạ. nhưng mà trận này không chơi hunter đâu anh em ạ tí bán à <clears throat> trận này chơi slow ball anh em nhá Tôi ờ, quả chơi nếu mà được cái này chơi slow ball cũng được. Ừ. Trận này quyết phải slow ball. Bây giờ tốc độ trận đấu nhanh lắm anh em ạ. Anh em cứ để ý xem, meta này bây giờ toàn 35 ờ, phút, 45 à 40 rồi, chả đến 45 đâu. 45 thì hơi muộn. 4 uh, 40 phút. Chưa đến round 40 đã đi hết rồi. Căng Toàn round 30, 32, 35 Toàn mấy cái mốc đấy Có những cái trận mà vừa mới được cái món đồ cam đầu tiên đã Đội hình đã coi như là là bay hết rồi Tất cả 7 người chơi còn lại không còn một ai Bởi vì thằng nào nó cũng chơi biết ấy Thằng nào cũng chơi biết mà mấy thằng eco thì thôi rồi ôi rồi Đấy là chưa kể là bit xong nó còn kẹp cả, cả, cả, cả con con con uh, cây vào ấy kẹp con cây và con Whisperseer nó bơ linh nó, nó, nó đẻ thôi rồi luôn Don't you want to touch my furry tail? Trận này không chơi 9H đâu anh em ạ Thôi Bán đi Trận này không chơi chín han Đấy tôi nói rồi Trận này chơi beat anh em nhá Đấy, tôi, tôi chơi beat ừ, Như hôm qua tôi nói với anh em ở đây là bộ beat nó khỏe lắm Nên là tôi, tôi tôi đánh beat cho anh em xem Hôm qua chưa chơi beat Đầu meta giờ chưa chơi beat đúng không ừ, Như này là chơi beat rồi này da cáo da gấu rồi Đấy da gấu da sói da cáo Thiếu một con sâu rồi là xong Đợi con sâu ra Mà cái bộ beat bây giờ nhá Nó gọi là siêu khỏe luôn Gấu phát vào đẻ luôn Bắp này Cũng là bắp này Rồi uh, Cái con uh, Con con con hải ly Hải ly nó cũng là bắp Cho cái bộ bít luôn Vào phát tự nhiên là có Cái, cái húp sò ngon cái <clears throat> Cắt chuỗi luôn hay quá Được Húp sò ngon tăng tăng cái, cái cái tốc độ À quên sorry anh em Nó có cái hiệu ứng nó gọi là tăng cái nhận đam ở trên cái quân địch ấy tăng đam nhận vào Đấy, chưa kể là nếu mà stack 10 phát thì nó có giảm 50% hồi máu Khá là ờ, nguy hiểm Nếu mà kết hợp với cái bộ Hunter thì anh em biết rồi đấy Chống lé nữa đúng không Cả chống lé luôn Quá khỏe Vừa chống lé vừa giảm hồi máu Không khác gì gậy gai anh em ạ Mà gậy gai là ở level 2 nhá Chứ không phải là cái gậy gai bình thường đâu Gậy gai này là cái gậy gai mà Mà nó là gậy như ý đấy Trận này có cả Glacier Slowbone không? Ui giời 117 đấy Mà đẩy kinh khủng khiếp luôn Theo anh em thì tôi có lên Slowbone luôn không? Bây giờ mình lên 9 luôn Round 18 rồi, giữ chuỗi Lên 9 giữa chuỗi luôn Mà lên 9 cái bộ này nó gia tăng sức mạnh được Thêm 4 bit anh em ạ 4 bit 6 Hunter Ok quả Slowbone vãi đái luôn Lại hết tiền lên chín giữ chuỗi này Không biết là, là, là liệu rằng là là Chúng ta sẽ bị một cái lời nguyền Nó lặp lại không Nó ám tôi không <laughs> Hy vọng là không Uy tín như thế này mà mất chuỗi thì thôi đấy Mặc dù là toàn một sao nhưng mà đam to nói yên tâm Thằng này yên tâm Thằng này ăn được 6 human 6 human Ừ Hay quá quá đen Tôi xả tiền cực kỳ gắt luôn Mạnh quá nhở Tầm này ra sâu đi thì bán Hunter đi thôi 6, uh, 6 bit 3 Hunter 6 bit 3 Hunter Ở level 9 Thực ra như này với cả 6 bit thì tôi nghĩ là về cái sức mạnh đội hình thì nó cũng tương đương thôi 6 Hunter 4 bit với cả 6 bit 3 Hunter thì Tôi nghĩ là sức mạnh là tương đương thôi Tuy nhiên là về lâu về dài thì chuyển sang beat là slow ball cho nó khỏe anh em ạ Chuyện này thấy có nhiều goblin chơi beat ngon Chơi 6 beat đấm bọn goblin Được Ui chuyện này có nhiều thằng chơi human phết đấy Nhưng mà human này trông chưa kịp làm gì thì đã bị bắn cho bay màu hết rồi càng không Mấy giờ đăng clip vào xem bác Tuấn À bạn bạn này bạn fan Chào tôi đầu game mà Mấy giờ nhỉ <laughs> Tôi nói thật với anh em tôi cũng chả biết mấy giờ đăng Căn bản cái này nó còn Phụ thuộc vào cái vấn đề là là Biên tập rồi thì nhạc ghép ghiếc các thứ Rồi gender lên điếc rồi mạng up lên Lâu cái đái ừ. Thôi cái hẹn 9 giờ đấy Cái clip này nó up lên trên Youtube ấy Mà nó up xong ấy Xong rồi nó còn phải đợi xử lý hình ảnh xử lý rồi kiểm tra uh, bản quyền bản kia các thứ lâu lắm anh em ạ nhưng mà thôi tôi cứ hẹn bé La 9 giờ tối 9 giờ tối lên kênh để hỏng, đợi uh, video clip của tôi up lên đấy xong rồi đến khoảng 1 giờ sáng xem là vừa <laughs> ảo thật đấy ảo thật đấy <laughs> rồi vẫn có chuối đến rao 20 anh em ạ dã man thật sự luôn hút máu trừ giáp hay quá món đồ ưa thích của tôi vãi đái thật chuyện này ra con khan à khan chơi khan không nhỉ 6 bit thì nhiều slot kẹp thêm lắm 6 bit là còn tới 4 4 4 slot nữa mà. Lấy cái chén thánh trước đã này. 4 slot kẹp thêm thì nó sẽ phải có một slot warlock Dark Spirit đấy rồi Rồi trận này khả năng là sẽ có xuyên đấy Có 7 Trận này có 7 có xuyên nên là một slot sẽ dành cho Squire hai slot rồi Slot ở level 9 Slot Cordam Cordam trận này có gì Ca Ok vậy là có ca nữa Vậy là slot cuối cùng sẽ là của con Khan Vẫn có slot cho Khan Bom Có cả bom luôn Rồi Chuyện này có thể là Khan với cả bom đổi vị trí cho nhau Ra bom hai thay Khan ra vậy Khan này cho chơi được này Thế là lên 10 à Thực ra lên 10 luôn Bộ này không roll nhiều anh em ạ Chơi bộ này không roll nhiều bởi vì là bây giờ tôi không cần là phải con con co hai tiền lên ba sao Chuyện này kiếm co 5 tiền chơi thôi Tùy trận thôi nhưng mà cái trận này thì rõ ràng là, là lên 10 nó là hợp lý Thôi súng siết cũng bỏ rồi à, Trận này đợi đợi lên 10 ừ, Hay quá Nhưng bây giờ tôi mạnh quá rồi anh ạ Tầm này mạnh solo bot Nhưng mà trước khi có 5 tiền thì chắc là vẫn phải chơi Medu nhỉ Kẹp con Medu ở level 10 Trước khi ra Dark Spirit ta sẽ phải có con thay thế Dark Spirit Đúng không? Với cả cá lông nữa mà còn rất nhiều Bây giờ nếu mà chuyển hết sang bit ấy Chuyển hết sang bit thì nó sẽ là Súng làm co đi hoặc là là con con con uh, cung đen làm co goblin này ui sợ đấy cũng sợ đấy cũng sợ đấy ui đảm to lắm cắt chuỗi luôn hay quá sâu này đủ bộ rồi anh em ơi rồi Đá đủ bộ nhá Rồi Cái này hợp lý hơn này Vừa có Exit Vừa có Hunter, vừa có Beat Có khống chế Hay quá 6 Glacier à. Đấy, có Khan nó khống chế đúng việc vị trí của con Berserker Nên Berserker không chém được Squire này, con này có cần không? Có Như nãy tôi đã nói là trận này là có bọn Egosit Nên là cái con square nó là một cái slot mà nó sẽ là cố định ở trong cái đội hình này này là phải có square đấy còn con gì nữa phải có dash spirit và bây giờ vứt thì vứt con gì còn hai con ego seed đúng không hai con ego seed là vứt đi được mà thôi chuyện này cung tiếc gì đâu chuyện này bán cung thôi anh em ạ không chơi cung trận này tí nữa là chúng ta chơi là chúng ta chuyển sang chơi co là con con con uh, ờ, cá lông cá lông được cá lông kết hợp với cả bit thì khỏe stack nhanh khỏe lắm rồi ui ôi đồ này hơi chán nhá đồ này chỉ ghép được cái gai à Gậy gai thì thôi cũng được Đồ hơi khèo một chút Rồi thôi luôn rồi Để ơi ca lông rồi anh em ơi Được đấy Ca lông 1 thì thôi từ từ đã Bây giờ Hunter vào vẫn tín anh em ạ Bây giờ mình có round 26 thôi Round 26 mà đã có ba đi rồi đấy Mấy cái thằng kia tôi tôi tôi không nghĩ là nó chịu nổi đến round thứ 31, 32 đâu Nhìn thì kia thôi chứ còn 40 máu thì nó cũng đi nhanh thôi Đội hình này nó đẩy cực kỳ khủng khiếp Đẩy cực kỳ khủng khiếp thôi anh em nhá Này Egosit này Ui bắt được con súng của tôi à Mày qua bắt được con súng Con súng vẫn được bắn Ui rồi Mày nhá, mày cho bẻ la nhá Đây chỉ là, là bóng thôi Ui rồi mày thế có trứng này Rồi chúng ta roll tiếp xem nào Roll cả Ui rồi đi con lên được 3 sao Khan lên được 3 luôn này Có trứng đập vào Khan luôn không Đập luôn đi anh em ạ Đập luôn này. Khan khống chế khỏe Quả trứng còn lại đập cho Calong là được Còn đấy con uh, Squire thì một sao cũng được Nói chung là mấy cái con phụ đấy thì lết game thế nào mà nó trở lên được hai sao Yên tâm, chủ yếu mấy cái con bước ngoặt thôi Mấy cái con kiểu co đam bước ngoặt thôi Khống chế không chiếc các thứ lết game quan trọng Cái con Squire này chỉ để để đánh với cả bọn Exit thôi mà Cứ từ từ Còn mấy cái thằng như là cái thằng thằng thằng uh, Goblin này thì tôi nghĩ là không có cửa Không có cửa luôn Đấy khan kìa Kha nó cho hai con mèo đứng im luôn Ui rồi đẩy kinh không kìa Tôi đã nói rồi 21 máu Đấy 40 máu chỉ hai round là chết thôi Đây Sulami này Đấy rồi Ui rồi Thôi thôi thôi Dẹp cung được rồi đấy Tuyệt vời anh em ạ Thôi xong rồi Rồi Chào nhá Cảm ơn súng nhá Thiếu mỗi cái Blink Ok Ở đây tôi chỉ cần một cái nhẫn lẻ nữa thôi là tôi có cái Berlin cho con lông Cực kỳ mạnh Cá lông bây giờ uy tín lắm rồi đấy Ok Như này là vẫn là ba Hunter này Tuy nhiên không có cái bộ Exit thôi nhưng mà không sao ấy, anh em ạ Với con Tsunami này thì nó tín Nó nó, nó, nó không chế diện rộng Hay quá Ui rồi đẩy có vẻ hơi nhiều máu ấy nhá Con ca lông tự nhiên bị bay đằng sau 29 máu <laughs> Ui trời ơi Slow wall kiểu này thì vãi cứt quá Ui rồi Bé la 30 máu đẩy 29 máu còn đúng một máu ạ Sợ thật sự thế là là, là cũng hên đấy chứ cũng hên đấy cũng hên đấy mặc dù là gặp tôi là đen nhưng mà lại hên cái là vẫn còn một máu để làm lại <laughs> vẫn có cơ hội làm lại dã man thật sự Đấy, hai không chế vào anh em ạ Bom này, ui, tuyệt vời luôn anh em ơi 29 máu Amphire à? À thế à 29 <laughs> máu là tôi nghĩ là là là, là vẫn là may đấy Chứ còn nó lại 30 máu thì lúc đấy là nó lại cay đắng lại vừa tròn 30 máu luôn thì cay đắng lắm Mà 29 máu là vẫn còn cơ hội anh em ơi Vẫn lật được Cái bộ Exit mạnh mà Counter cái bộ này Exit counter beat không biết à <laughs> Exit counter beat ấy Tí nữa ra là 7 ờ, là ăn được hết Yên tâm Rồi Còn mấy cái thằng này thì không có cửa nhá Bây giờ mà Goblin mà gặp beat thì như gặp bố luôn Thật Goblin như gặp ờ, gặp, gặp Beat thì thằng này tôi nghĩ là là nó còn hơn cả anh em La. Đấy, 30 máu này, đấy, thấy chưa? Ui rồi bé La mà gặp tôi như là cái round này thì bé La đi từ cái round trước rồi. Về vị trí top 5 rồi. May đấy, may. <laughs> may mà không gặp tôi ở cái round round, round sau đấy đấy. Đấy, gặp tôi round sau kia đẩy 30 máu có khi luôn như chứ. Đấy, tôi nói chung là, là hy vọng là gặp sớm thì là tốt Chứ còn để tôi sau cái ba 30 này là tôi xả một phát hết tiền luôn này Hứa với anh em luôn Thằng nào gặp tôi ở sau ba 30 này thì xác định lo đòn Chắc chắn là ra đi luôn Đấy Này gặp thằng nào đây Thôi xong <laughs> Chia buồn với cả F2 Stone thôi Round sau là gặp F2 Stone Thì xác định luôn là đi rồi Đẩy chắc chắn là đi chứ gì nữa Bộ này làm sao mà có chuyện lọt ít Lọt rất nhiều luôn đấy và round sau là tôi xác định là tôi slow wall luôn 100% máu hết game luôn anh em ạ Trận này không thể nào thoát được rồi 100% máu hết game Đây là cái hút máu trừ giáp anh em ơi Món đồ yêu thích của tôi Phải có cái món này Có cả Squire này Nhưng mà thôi roll Trứng cứ để đấy đã Đấy Squire lên hai này Được quá nhờ Đây bỏ này ra đó. Rồi, roll tiếp. Hết tiền luôn anh em nhá. Ây ôi, ui rồi ôi, bom rồi, bom hai luôn đấy. Trứng đây nhưng mà luôn tiếp. Rồi ok, gấu lên được hai. Rồi lại ra Square nữa này, thôi đập trứng cái bom. Thay tên Sulamina. Rồi. Ui quả này Slowbone vãi cứt luôn Thằng nào gặp round này chắc cũng mất cũng phải tầm 30 máu là ít Đúng thật, gặp cái thằng này F2 stone này <clears throat> Thôi xác định rồi Xác định rồi bạn ơi Ui rồi ôi Đẩy nhiều chưa kìa 26 máu, Cũng càng Đấy rồi có Berlin rồi anh em ơi Hay quá Có nhẫn lé rồi nhẫn lé ghép Berlin thôi chứ còn gì nữa à Ok Giáp ra bò ghép được cái BKB Được thế thì bỏ cái um, bỏ cái này ra bỏ cái chẹt ra cho bom nó đứng ở trên đấy hàng này có bkb ok xong rồi khả năng round này double kill luôn này một trăm máu hết game anh em ạ à. dã man chưa Dark Spirit Ui rồi đắt hai luôn này Mẹ Nhưng mà thôi từ từ để ra sau đi Ra sau đi Nhào Từ từ đã bình tĩnh Vội thế Ui rồi anh em ơi không có rau sau rồi Rau này một mình tôi là gặp cả hai thằng luôn thôi xong rồi Kể cả ra bảy Kể cả là ra bảy luôn Ok Nó có cửa luôn anh em ạ Anh em thấy không khỏe chưa Ui dồi ôi, beat solo ball Kinh khủng luôn Khỏe thật sự Beat khỏe Đấy anh em thử bộ beat đi nhá Beat tôi nghĩ là sẽ làm beta 10 đấy Càng thật sự luôn Đánh không mất một giọt cả luôn Không mất một giọt cả luôn Đấy mà đối thủ thì cũng là, là, là chơi là Egosit mà có 7 đấy chứ Nhưng mà không đỡ được Tầm này không đỡ được bởi vì đẩy nhanh quá Không kịp form đội hình luôn Tốc độ trận đấu thật là quá là nhanh 32 round 100% máu đến hết game luôn Chuỗi thắng 100% Qua mắc bình Kinh không? Anh em thấy không? Căng chưa? Căng Rồi anh em thấy hay lại tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh Để xem các clip khác của tôi Nếu mà có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem tôi bị coi như là chửi trong game Chửi một cách là thậm tệ Một cách là quá dã man luôn Đấy tôi phải cam chịu Coi như là lén đau thương vào trong tim để đóng vai ờ, một uh, hoa hậu thân thiện For fun trong mắt anti-fan <laughs> Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Siêu phẩm chó đẻ để từ tuần cơm Siêu siêu